yêu sách, hành vi ngang ngược vô lý của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Mặc dù đã có rất nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, tuy nhiên, nhiều đó dường như chưa đủ để Trung Quốc hiểu ra vấn đề. Mới đây nhất, một cơ chế hợp tác an ninh mới đang bước đầu hình thành tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với các nước trong đối thoại an ninh bốn bên là trọng tâm. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Hazid Sajjan đã đề nghị ý tưởng giám sát các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông theo vị này, vào ngày 7 tháng 10, những gì Trung Quốc thể hiện ở Biển Đông rõ ràng là đáng lo ngại và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cần phải cho thế giới thấy sự đoàn kết trong việc gửi thông điệp gian đe mạnh mẽ tới Bắc Kinh. Ý tưởng này được đưa ra không bao lâu sau cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm đối thoại an ninh bốn bên tại Nhật Bản. Bắc Kinh luôn coi bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là nỗ lực kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hồi tháng trước, đã có thời điểm giới quan sát bị cuốn vào ý tưởng mở rộng tứ giác kim cương. Thanh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, phiên bản châu Á. Tuy nhiên, đáp lại là sự dè dặt của các nước trong khu vực, bao gồm cả trong nhóm tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Về các phản ứng có thể có của Trung Quốc nếu công khai thúc đẩy, nhưng Anh, Pháp, Đức và Canada nằm đủ xa để tạm xem nhẹ các lo ngại này. Khác với Pháp và Đức, Canada và Anh chưa công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của riêng mình. Điểm chung của bốn nước này nằm ở chỗ cùng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Do Mỹ dẫn dắt, Canada cũng đã từ bỏ khả năng đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc khi quan hệ song phương xấu đi vì vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei. Đối với Anh, hiện diện ở Biển Đông là một nỗ lực lấy lòng Mỹ cùng các nước trong bối cảnh nước này sắp rời Liên minh châu Âu và cần có các thỏa thuận thương mại tự do mới. Cũng giống như Pháp, anh vẫn còn vài tiền đồn, lãnh thổ hải ngoại tại khu vực. London đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận với New Delhi, trong đó cho phép Anh sử dụng các căn cứ hải quân và sân bay của Ấn Độ, theo tờ Economic Times. Bên cạnh đó, Anh có hai tàu sân bay có khả năng tiếp nhận tiêm kích F-35B. Pháp cũng có một chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu cộng thêm các tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản, các nước này có thể thay phiên để mắt tới những hoạt động của Trung Quốc và giảm gánh nặng cho hạm đội 7 Mỹ. Về phía Đức, do yếu tố lịch sử, quốc gia này không có tàu sân bay nhưng lại sở hữu một đội tàu ngầm hiện đại và khinh hạm tương đương tàu khu trục của các nước khác. Hiện tại, lý do hợp lý nhất để Anh, Pháp, Đức hiện diện ở Biển Đông là đảm bảo tự do hàng hải và giao thương – chống lại các hoạt động cướp biển đe dọa tàu thương mại của các nước này. Vấn đề trước mắt không phải là Bắc Kinh phản ứng ra sao, mà là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Nói như ông Newman, nếu Donald Trump tái đắc cử, ông sẽ vô cùng cảm kích sự hiện diện của Anh ở Biển Đông và xem đó là một bằng chứng cho thấy London đang chia sẻ gánh nặng với Mỹ. Tương tự, nhà phân tích Max Low Nhật nhận định dù Tokyo đang ở bên tích cực nhất Chính quyền của ông Suga vẫn thận trọng chờ sau ngày 3 tháng 11, ngày bầu cử Mỹ. Tương lai của các nước trong đối thoại an ninh bốn bên, mở rộng hai cơ chế hôn tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ra các nước trong đối thoại an ninh bốn bên cũng phụ thuộc vào đó. Là quốc gia chịu nhiều áp lực nhất từ phía Trung Quốc – Mặc dù đã kiên cường chống lại nhưng dường như phía Trung Quốc vẫn muốn chĩa thẳng mũi dùi vào Đài Loan. Khi mới đây nhất, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã công khai công bố video quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ, chiếm đảo và đúng thời điểm Đài Loan đang nghỉ lễ vào ngày 10 tháng 10. Đây là lần đầu tiên truyền hình quốc gia Trung Quốc tiết lộ cả quá trình đổ bộ như vậy. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã tuyên bố mục đích tập trận như sau. Quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận đổ bộ để cho thấy ý chí vững chắc chống lại những người chủ trương ly khai Đài Loan. Theo báo Liên Hợp và ET Today của Đài Loan, cuộc tập trận trên có sự tham gia của tập đoàn quân số 73 của PLA, vốn được biết là bộ đội chủ lực tấn công Đài Loan. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị mới như máy bay không người lái, các lực lượng đặc nhiệm và lính dù. Các lực lượng từ nhiều địa điểm ở các tỉnh ven biển là Quảng Đông và Phúc Kiến cũng tham gia. Video được công bố cho thấy cuộc tập trận mô phỏng bắt đầu vào nửa đêm khi các lực lượng trinh sát tiếp cận mục tiêu. Theo trang Sina, đây cũng là lần đầu tiên trong những năm gần đây đài CCTV tiết lộ toàn bộ quá trình mô phỏng đổ bộ quân sự như vậy. Cùng ngày, quân đội Trung Quốc đã thông báo tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật khác ở eo biển Đài Loan kéo dài 4 ngày. Cuộc tập trận được tổ chức bên ngoài bán đảo Cổ Lôi ở tỉnh Phúc Kiến. Có thể thấy, Mỹ là quốc gia luôn sát cánh đồng hành của Đài Loan trên mọi phương diện, thậm chí là dùng những lời nói, hành động dân đe Trung Quốc nhằm bảo vệ Đài Loan. Theo Reuters ngày 12 tháng 10, dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ba hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan đã được Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan giám sát việc mua bán vũ khí của chính phủ phê chuẩn. Các lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã được thông báo về điều này. Họ sẽ có quyền xem xét chấp thuận hoặc ngăn chặn những hợp đồng này trước khi Bộ Ngoại giao phê chuẩn chính thức. Theo nguồn tin này, các loại vũ khí trong hợp đồng bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Lockheed Martin chế tạo, tên lửa không đối đất Slammer do Boeing sản xuất. Ngoài ra còn có hệ thống cảm biến lắp bên ngoài máy bay tiêm kích F-16. Một khi lắp đặt sẽ cho phép truyền hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực từ máy bay trở lại trạm mặt đất. Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có các bước đi mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc trong năm 2020 và những thương vụ bán vũ khí này có thể sẽ gây căng thẳng hơn nữa trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Bên cạnh đó, hãng tin của Anh cho biết thêm rằng nhu cầu mua thêm vũ khí của Đài Loan gia tăng sau khi bà Thái Anh Văn tái đắc cử ghế lãnh đạo hồi đầu năm nay và có việc tăng cường quốc phòng của Đài Loan là ưu tiên hàng đầu. Cố vấn Nhà Trắng Robert O'Brien mới đây cũng kêu gọi Đài Bắc chi nhiều tiền hơn cho năng lực phòng thủ, đồng thời cải cách lực lượng để duy trì sức gian đe với Bắc Kinh. Tại Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Mỹ-Đài Loan năm 2020 diễn ra hồi tuần trước, nhân vật quyền lực số 2 tại cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Chang Wan chung đã cung cấp cho phía Mỹ danh sách những vũ khí mà hòn đảo xem là cấp bách cho an ninh của mình. ngoài Đài Loan. Nhật Bản cũng là quốc gia phải chịu nhiều uất ức khi Trung Quốc liên tục có hành vi xâm phạm lãnh hải của quốc gia này bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo đó, lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày 11 tháng 10 cho biết hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã di chuyển vào vùng biển mà Tokyo xem là lãnh hải gần quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Đây là lần thứ 21 trong năm 2020 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản và là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8. Reuters dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, chính phủ Nhật Bản liên tục chỉ trích tàu hải cảnh Trung Quốc không ngừng xâm phạm vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Hãng tin Kyodo đưa tin hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào vùng biển này vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng, tức 8 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, vào ngày 11 tháng 10 và tiến gần đến một tàu cá Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng đã triển khai các tàu tuần tra tới khu vực này. Theo Kyodo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn chưa có phản ứng gì trước thông tin này. Song song với đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ biển của nước này đã tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông vào ngày 9 tháng 10, triển khai 3 tàu bao gồm một tàu bay trực thăng và một tàu ngầm, Mục đích của cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Theo hãng Reuters cho biết, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết các vùng nước tại Biển Đông, xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trong khu vực bất chấp sự phản đối của các nước khác. Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông, cố gắng đe dọa các hàng xóm châu Á. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 10 tháng 10 có lưu ý một cuộc tập trận mới nhất của Nhật Bản nói rằng việc tiến hành thường xuyên các hoạt động quân sự tại miền Đông không có lợi cho an ninh và ổn định trong khu vực, và Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động này. Trước đó, Thời báo Hoàn Cầu cũng từng đưa tin về các tàu chiến Nhật có các hoạt động tại miền Đông trong thời gian gần đây, và hình ảnh vệ tinh đã phát hiện một tàu sân bay trực thăng của Nhật trong khu vực này vào ngày 5 tháng 9. Trong khi đó, Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng quân đội Trung Quốc luôn cảnh giác cao độ, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của quốc gia.